vì chưa muốn đẻ con vào lúc kinh tế gia đình khó khăn. Long chỉ là anh thợ xây, còn vợ anh là công nhân nhà máy. Sau khi cưới nhau, cuộc sống của họ mới bắt đầu ổn định một chút thì biến cố lại xảy ra. Một lần, Long bị tai nạn trên công trường, giàn giáo đổ sập vào người, khiến rất nhiều người thợ xây bị thương trong đó có anh là người nặng nhất. Nghe nói, chồng bị đưa vào viện, Hoa liền bỏ việc tức tốc chạy về, vừa chạy vừa khóc. Bác sĩ nói, Chồng cô tạm thời phải ngồi xe lăn vì bị liệt hai chân Tin đó như xét đánh ngang tay khiến Hoa đứng không vững Bác sĩ nhìn cô rồi an ủi Nhưng nếu kết hợp vật lý trị liệu và tập luyện đều đặn thì vẫn có cơ hội phục hồi Chỉ có điều phải rất kiên nhẫn mới được Hoa ngậm ngùi Chỉ cần còn cơ hội tôi sẽ dốc sức mình để anh ấy được trở lại bình thường Từ ngày đó trở đi Long chỉ nằm bất động trên giường không làm được gì Hoa một mình vừa đi làm vừa chăm chồng dù về đến nhà có muộn cỡ nào. Hoa cũng giúp chồng tập luyện đi lại. Mới vài tháng, cô đã sút cả chục cân và già đi mấy tuổi. Sáu năm trời trôi qua, Hoa vẫn ngày một héo mòn vì phải gồng gánh cả gia đình, con cái không có. Đã nhiều người khuyên cô lên bỏ đi, nhưng cô nói đã là vợ chồng thì phải đồng cam cộng khổ. Cuối cùng, bỏ công không uổng phí, Long dần dần đã có thể tự đi lại mà không cần đến xe lăn hay chống nặng. Một thời gian sau, hai vợ chồng Hoa đã lên kế hoạch sinh con. Ngờ đâu, ngày Hoa đi khám để chuẩn bị mang thai thì đột ngột phát hiện ra tin động trời, cô bị ung thư vú. Nghe bác sĩ báo tin xong, Hoa như rụng rời chân tay, cứ nghĩ về đến nhà sẽ được chồng an ủi, có anh ấy làm động lực. Nhưng thật chớ trêu khi nghe vợ nói, em bị ung thư xong thì chồng cô há hốc miệng Cái gì? Ung thư á? Giai đoạn cuối chưa? Hoa lắc đầu Không biết là giai đoạn nào Em, em không thể nhớ gì nữa Long liền ngồi phịch xuống bàn và nói Thảo nào, mấy năm nay em xuống sắc nhanh thế Cứ ngỡ là do chăm sóc anh nên mới thế Nhưng hóa ra không phải nhỉ Nhìn mặt kinh quá như bà lão Hoa nghe chồng nói vậy thì nhìn anh chằm chằm Anh nói thế là sao? Long thản nhiên đáp có gì đâu, anh chỉ thấy sao nói vậy thôi Người nhà em toàn nguyền rủa anh Nói vì anh nhân em mới lỡ dở Vì anh nhân em khổ còn gì Nhưng thực ra đâu phải vậy Hoa đứng người gục mặt khóc Khi người chồng mình chăm sóc 6 năm không rời một bước Lại nói ra những câu vô tình như thế Trong lúc vợ đang ốm đau thế này Nhưng cô lấy lại bình tĩnh rồi nói Cái đó không còn quan trọng nữa Giờ điều quan trọng là bác sĩ bảo em nhập viện ngay để điều trị để càng lâu sẽ càng nguy hiểm. Tiền đâu mà điều trị? Nghe đến đây, Hoa như phát điên thực sự. Tôi không ngờ anh lại khốn nạn như thế. Bao năm qua, anh ốm đau, một tay tôi làm lụng chăm lo. Thế mà giờ lành nặng rồi, anh trở mặt còn nhanh hơn trở bàn tay. Nói rồi cô lém chiếc cốc trên tay vào người chồng khiến anh ta nổi giận. Giờ cô kể công à, sao ngày đó không đi luôn đi, tôi đâu ép cô ở lại, giờ hối hận vẫn còn kịp đấy, Đi khỏi cái nhà này đi Long vừa nói vừa đẩy vợ Cô đi đi, đi đi, cút đi Lúc đó Hoa mới lấy hết sự mạnh mẽ của mình ra Đứng dậy nhìn thẳng vào mặt chồng Được rồi, tôi sẽ đi Tôi cũng không muốn ở cạnh một kẻ bạc tình bạc nghĩa như anh nữa Nhưng trước khi tôi đi Tôi muốn anh trả lại số tiền tôi đã bỏ ra chữa trị cho anh suốt 6 năm qua Mỗi lần nộp viện phí tôi đều có hóa đơn Long cười khẩy nói cùn Không có, Cô xem thứ gì lấy được thì lấy đi Nhìn quanh nhà một vòng Hoa liền cười mỉm Sáu năm trước tôi giúp anh đi lại được Giờ anh đuổi tôi đi Tôi sẽ đòi lại đôi chân đó Cho anh liệt luôn như ngày xưa đi Nói rồi cô vác gậy đánh liên tục vào đôi chân mới hồi phục của chồng Mặc dù biết mình tàn nhẫn Nhưng Hoa vì quá đau đớn và mất niềm tin vào đàn ông Nên cô không thể tha thứ cho anh ta dễ dàng như vậy Đánh chồng ngã gục Sau đó